Chào mừng các bạn đến với chiếc máy Performance Plus Low Pro Made in USA giá tiền 100 triệu Tối ưu nhất vẫn là Truck Handle Sport nhân tiện á, là duy à, chỉ là một chút xíu động tác này cho mấy bạn nào mà mới là fan mới nha cái động tác này á, lưng nó phải thẳng lưng không có cong cái lưng cái lưng cái vị trí ở đây nè bạn vâng, nhìn cái lưng vị trí ở đây nè nó thẳng là thẳng vậy nè đó chứ nó không được cong vòng như vậy không biết cong sao giờ gì cong hết được rồi nhưng mà mấy bạn mới tập nó sẽ bị lỗi cong lưng ở đây rồi khi á, các bạn thả vô á, là mình phải căng cái lưng ra ok đó là lúc đó là là là là bằng yếm khí nha căng cơ là yếm khí rồi xong bạn kéo vô nè cái thả đó thì cái tay của mình nó sẽ hơi cao cao lên tí rồi khi mà các bạn kéo vô một giật một cái bật vô nghe không vậy nè đó còn khi mà nó nặng quá thì có thể ok các bạn có thể là chích một chút xíu hoặc là sai sót chút xíu thì không sao nhưng mà cái căn bản động tác phải là ưỡn ngực thu vai và lưng thẳng cái mông rảnh cũng được tùy gái tập thì mông rảnh đàn ông thì mông nó không rảnh bằng ngồi vô nha nè đầu tiên á các bạn ra cái thế bạn ẩu lắm nha khi ra thì các bạn thường thường cái lưng các bạn bạn bạn ưỡn gì gì gì vậy được không nó khi mà ra đó là cái lưng các bạn nó cong bạn sẽ vô tay vậy đó mà cái lưng mà nó cong tức là cái độ hở của bạn ở bụng với đùi là nó rộng đó còn di quen rồi thấy không như làm vậy nè khi mà di tập nặng á, là di dùng cái lực cơ lưng dưới và lực tay và lực chân ba cái kết hợp nhồi lên não sực cái bụp giật ra đó là tại quen rồi mới làm được như vậy thì các bạn chú ý những cái điểm như vậy thôi tại vì á à, khi mà các bạn đi tập với bt nó chỉ bạn không tận tình thì cái kiểu gì vẫn chết hết á mà chắc chắn là bt nó không thể nào tận tình với bạn được rồi bạn vô và đóng tiền cho nó ít quá kêu nó tận tình cũng hơi khó cho nó nha bởi vậy đó là lý do đó mà duy làm những clip rất là kỹ clip của duy là một trong những clip kỹ nhất trong ngành luôn không nào làm kỹ bằng duy hết á bạn để ý coi một cái clip một cái máy này mà duy tốn khoảng cả 10 lần duy quay rồi đó rớt từ ở bên quận tân phú đi qua tới giờ tứ trụ mà duy quay cái clip này phải nó miệt mài luôn hướng dẫn không biết bao nhiêu lần bao nhiêu tiếp lỗi chỗ nào sai chỗ nào thì các bạn chịu khó mà chịu khó bạn coi để bạn hiểu được những cái kỹ thuật động tác mà nó nó nó nó nó nó căn bản mà không phải căn bản nữa mà nó chuyên sâu luôn tôi nói với bạn rồi trong cái trong cái máy hệ máy mà rồ Formula Plus á cái thằng quỷ này khó tập nhất nó thẳng luôn cái thằng này khó tập nhất rồi tới cái thằng đó thằng lưng là khó tập nhất thằng lưng của cái hệ rồ Formula Plus hay là hệ Slot nói chung là rất là khó tập không phải giỡn đâu các bạn nhìn duy tập vậy đó bạn tưởng đơn giản vô tập tầm bậy không à nó mà bt rất bỏ bằng luôn kệ tập sao kệ chuyện phải chuyện nó, nó phải chuyện của tôi vô hai Ah! đó là ở này chèo thuyền là chưa thu thuộc dạng là tàu hàng không mẫu hạm luôn rồi đó còn muốn chèo thuyền mà nó nhỏ đó bụp bụp bụp á ra kia chèo 5 phút à, chúng ta cùng nói một chút về thiết bị đi kèm nha các bạn cái này là các bạn sẽ thấy rồi đúng không yes đây chúng ta sẽ cùng nhau chúng ta gắn vào đây đó. rồi chúng ta tập cái này là không có phi quay gì được hết không ai tập như vậy đúng không cũng ai tập như vậy nó mà chúng ta phải tập như vậy nè có hiệu quả không yes dường như là có không có tập làm gì nhưng mà nó chưa tối ưu tối ưu nhất vẫn là truck handle sport không phải là quảng cáo mà là một sự giới thiệu rồi các bạn sẽ thấy nó free quay hơn rất là nhiều ok cái kia đâu có được đâu hiểu không cái này nó free quay hai chiều nè các bạn có thể xoay theo chiều này các bạn cũng có thể làm theo chiều này thấy chưa nói chung nó free freeway 360 độ nè không nhìn cái tay duy nha thấy chưa để để để lại minh họa cái kia ví dụ cái kia rồi ok cái này nè thấy chưa thấy chưa lại mấy cái thôi nha chứ anh tập hết nổi rồi rồi vẫn à, cách tập cũ chúng ta cùng nhau đến với một cái phụ kiện để chơi full cây để cách mồm full luôn không sợ tập nói thôi chứ đâu sợ thôi Cảm ơn các bạn đã theo dõi video Hãy đến ta ngồi Gym Center Các chi nhánh để tập Máy tập đẳng cấp theo phong cách của Duy Nguyễn Pro Performance Plus Xin thân ái, kính